là một không phải hai chúng ta xem hình ảnh trên TV thì có thể nhìn ra được hiện tượng này quý vị có thể lãnh hội được chúng ta mở màn hình TV hiện tượng xuất hiện nó đã đến hay chưa Chúng ta tắt kênh truyền hình đó đi Hiện tượng này phải chăng đã đi rồi Chúng ta biết được Kênh truyền hình vừa ẩn nút Sắc tướng xuất hiện Nó không có đến Sau khi tắt nút không còn nữa Nó cũng không đi Trước mắt chúng ta không hai và giống như này Là một không phải hai Vì thế tivi này biết xem Thì khai ngộ Thành Phật rồi Không biết xem Đều bị nó làm cho mê muội Quý vị đang tạo nghiệp Biết xem Thì màn hình này Chính là chân tâm Vì sao vậy? Vì nó không thay đổi Sắc tướng ở trong đó Nó là vọng tâm Nó là từng sát na đang thay đổi Quý vị xem chân và vọng không hay Biến và bất biến là một Thứ sẽ thay đổi là giả Thứ không thay đổi là thật Thật không trở ngại giả Giả cũng không trở ngại thật Thế giới hiện tiền của chúng ta chính là như vậy Cho nên người học Phật quý ở chỗ biết chân dòng Biết được như thế nào là chân Như thế nào là dòng Thứ dòng phải buông xuống Đừng chấp trước nó Thật sự chúng ta phải chứng đắc nó Vậy thì quý vị liền được tự tại ngay đây Quý vị liền được giải thoát ngay đây à, Giải là gì? Là cởi mở những phiền não, âu lo, dướng mắt của quý vị Vì sao vậy? Vì toàn là giả Quý vị đã quá bận tâm Bận tâm vô ích Toàn là giả thôi à, Những gì là thật Trong thật thì không có gì cả cái gì cũng có thể hiện Tuy hiện nhưng vẫn không có Cho nên phàm có hình tướng đều là hư vọng Hình ảnh trên TV chúng ta thấy được Nó thay đổi trong từng sát na Không có một hiện tượng nào là tương đồng TV hiện nay là kỹ thuật số không phải dùng băng nhựa phát ra nữa Băng nhựa phát ra điều này thể hiện rất rõ Có thể thấy được Tốc độ kỹ thuật số tương đối nhanh Nhưng vẫn chưa đạt đến Một giây một ngàn sáu trăm triệu Chưa đạt đến Đức Phật dạy Một giây một ngàn sáu trăm triệu là môi trường hiện thực của chúng ta không phải là thật hà tất phải ở đây nảy sanh khống chế chiếm hữu đây là tạo nghiệp Quý vị thật sự có thể khống chế sao? Không thể Thật sự có thể chiếm hữu không? Cũng không thể Đầu tiên chính là thân thể Thích hợp nhất Thân thể này ta có thể khống chế không? Ta nếu như thật sự có năng lực khống chế, Chúng ta bảo nó mỗi năm đều là 18 tuổi Vậy là chúng ta thật sự không chế được rồi Nếu như lúc tôi chiếm hữu nó Tôi khiến nó không sanh không diệt Sẽ không làm được Nó vẫn là từng sát na sanh diệt Quý vị đối với nó cũng chẳng có cách gì Hiểu rõ chân tướng sự thật này Thân thể này bị chúng ta sử dụng thời gian không dài Chẳng qua cũng mấy mươi năm mà thôi Hiện nay tôi đã bỏ rồi Cẩn thận lợi dụng nó tích lũy công đức Làm nhiều việc tốt Những thứ mang theo được tôi phải làm Những thứ không mang theo được nhất định không làm Danh văn lợi dưỡng không mang theo được Địa vị của quý vị không mang theo được Tài sản của quý vị không mang theo được Những thứ đó đều là giả Có thể mang đi được là những gì? Là nghiệp của quý vị Nghiệp thiện của quý vị Giúp quý vị sanh vào ba đường thiện Ác nghiệp của quý vị Giúp quý vị đọa vào tam độ Vậy ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta phải lợi dụng thân thể này Niệm Phật A-di-đà à. Niệm Phật A-di-đà Tương lai đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật Quý vị thật sự đã biết cách dùng à, Sự việc này quý vị thấy rõ ràng rồi Thấy minh bạch rồi Cẩn thận lợi dụng thân thể giả huyễn này Mượn giả để tu thật à, Thế giới cực lạc là thật Phật A-di-đà là thật Quý vị đến thế giới cực lạc Quý vị xem Lúc giảng sanh Phật đến tiếp dẫn quý vị Trước lúc giảng sanh Phật đến thông báo cho quý vị Đó là hai lần thấy Phật thường gặp nhất Thường gặp nhất Người giảng sanh đều có cảnh giới như vậy À, Sanh đến thế giới cực lạc Phật đến tiếp dẫn quý vị Đầu tiên Phật phóng quang chiếu quý vị Phật quang vừa chịu công phu của quý vị được nâng lên gấp bội Công phu niệm Phật của chúng ta chưa đạt đến công phu thành phiến Phật quan vừa chịu liền nâng cao chúng ta đến thành phiền Nếu như thật sự niệm đến công phu thành phiến Phật quán này vừa chiếu liền nâng cao đến nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm là Phương tiện độ Lý nhất tâm là thật báo độ Không chống nhau Thiện Đạo Đại Sư nói Tứ độ tam bối cửu phẩm Đều do nơi gặp duyên không đồng Duyên này chúng ta có thể nắm chắc Đó mới gọi là đại sự nhân duyên Sự việc này là thật Vì sao vậy? Vì quý vị có thể mang theo được Sự việc khác đều là nghiệp báo Nếu quý vị làm Thì quý vị bị thiệt hại lớn rồi Sanh đến thế giới cực lạc Liền được oai thần của 48 nguyện Của Phật A-di-đà Gia trị Vừa được gia trì Quý vị chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí Điều này có nằm mơ chúng ta cũng không dám nghĩ đến Bởi vì Phật A-di-đà có lời nguyện này Đem thế giới cực lạc biến thành một cảnh giới vô cùng đặc thù Khác với tất cả những cúc độ khác của chư Phật Biến thành một thế giới như thế nào? Biến thành một thế giới bình đẳng Có tứ độ tam bối cửu phẩm hay không? Có chắc chắn có nhưng trên tướng thì sao trên tướng nhìn không ra trên tướng hoàn toàn bình đẳng đều làm a duy diệt trí bồ tát điều này bình đẳng a duy diệt trí bồ tát vốn là chỉ cho cõi thật báo nói cách khác cõi đồng cư cõi phương tiện đều là cõi thật báo không có sai khác Hợp thành một khối ờ, Đó là một hiện tượng đặc thù của thế giới cực lạc ờ, Điều này đối với người chưa đoạn được phiền não Tập khí như chúng ta Có lợi ích lớn ờ, Quý vị tu học trong hoàn cảnh này Sẽ vô cùng dễ dàng Đoạn phiền não dễ dàng khai ngộ là một môi trường tu học tốt nhất vì sao lại không đi vì vẫn chưa phát tâm không muốn đi tâm thái này chúng ta hiểu rõ vì sao vậy vì đối với thế giới cực lạc không quen biết chưa hiểu rõ được Thật sự hiểu biết rồi Thật sự rõ ràng rồi E rằng sức mạnh như thế nào Cũng không ngăn cản được quý vị Quý vị chắc chắn phải đi Quý vị phải thật sự hiểu rõ điều này Vì sao vậy? Đây là Đại lợi ích vô lượng vô biên Không thể so sánh Quý vị đi làm Phật rồi Trong biến pháp giới hư không giới Quý vị đạt được đại viên mãn Quý vị được đại tự tại rồi Mấy câu cuối cùng Bốn câu này rất hay Lâm chung Phật nghiêm Sự lý viên dung Tự tại vô ngại Đáng năng ngưỡng tính Hoạch ít vô lượng Ở đây quan niệm lão Chí thành khẩn thiết Khuyên nhủ chúng ta Sự là sự tướng của thế giới cực lạc lý là tự tánh lý thể lý sự viên dung đến cực điểm tự tại vô ngại đó là thật sự giải thoát lý sự viên dung là pháp thần đức bát nhà đức tự tại vô ngại là giải thoát đức tam đức bí tạng cuối cùng đảng năng ngưỡng tin ngưỡng là kính ngưỡng à, chân thành cung kính tin vào sự việc này quý vị thật sự tin lợi ích quý vị đạt được vô lượng vô biên lợi ích chân thật thượng tam bội giảng sanh là một loại là thường quy của thế giới cực lạc Thượng bối giảng sanh Trung bối giảng sanh Hạ bối giảng sanh Nhớ kỹ Tam bối cửu phẩm Điều kiện căn bản của nó Là phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà Trong tam bối cửu phẩm Đều coi đây là điều kiện đầu tiên Cho nên nó là loài thứ nhất Khá là đoạn kinh văn tiếp theo Là một loại khác Minh điều gì vậy? Nhất niệm tịnh tâm Kiểu giảng sanh thập niệm nhất niệm Trong đó điều quan trọng nhất là Tâm nhất niệm thanh tịnh Lý luận là gì? Tâm tịnh tức Phật độ tịnh Cũng chính là Không phải người tu đại thừa tu những pháp môn khác lúc lâm chung cùng nghĩ đến thế giới cực lạ thân cận phật a di đà có được không được tâm lượng phật a di đà rộng lớn không phải nói quý vị một đời tu pháp môn của ta Ta mới đến tiếp dẫn quý vị Quý vị không tu pháp môn này Tâm của quý vị thanh tịnh Phù hợp với tiêu chuẩn của Ngài Lâm chung giảng sanh Phật cùng đến tiếp dẫn quý vị Không có phân biệt, không có chập trước Vậy nếu chúng ta hỏi Tin theo cơ đốc giáo có được hay không? Tin theo Islam giáo có được không? Được Phật A-di-đà đều hoàn nghênh Chắc chắn không có chướng ngại Bất luận quý vị tin theo tôn giáo nào Quý vị nếu như thật sự tin Quý vị có chân thành Có cung kính Quý vị đem sự chân thành cung kính này Hồi hướng về thế giới Tây Phương cực lạc Cuối cùng một niệm lúc lâm chung Là A-di-đà Phật đều có thể giảng sanh Pháp môn bình đẳng rộng lớn Quý vị không thể không khâm phục Không có thành kiến Không có phân biệt Vì sao vậy? Vì người khác không biết Phật A-di-đà biết Bất luận là tôn giáo nào cũng là người một nhà Không phải một nhà mà là một thể Còn thân thiết hơn cả một nhà Làm sao mà không thể giảng sanh Nhất định không có thành kiến về pháp môn Phàm có phân biệt pháp môn Cho dù có tu pháp môn tịnh độ Nếu có phân biệt pháp môn Tôi không thể bao dung pháp môn khác Không thể bao dung tôn giáo khác Có thể giảng sanh hay không Họ không thể giảng sanh Cổ nhân thường nói Lượng đại, phúc đại Tâm lượng của Phật A-di-đà quá lớn cái gì cũng bao dung Cái gì cũng hoan nghênh Chỉ cần quý vị chịu đi Ngài liền đến tiếp dẫn quý vị Ngũ nghịch thập ác Ngài cũng bao dung Chỉ có một người không thể đi Họ nếu như không tin tưởng Thì sẽ không đi được Không tin tưởng Họ không muốn giảng sanh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ Kéo cũng không kéo nổi họ Không muốn đi như vậy là không được chỉ cần muốn đi ngũ nghịch thập ác Ngài cũng đến tiếp dẫn quý vị Nên Ngẫu Ích Đại Sư giải thích về Phát Tâm Bồ Đề Giải thích rất tuyệt diệu Ấn quan Đại Sư tán thán vô cùng Giải thích của Ngài rất đơn giản Ta vừa nghe đã hiểu Hốt nhiên đại ngộ Sao gọi là tâm Bồ Đề Thật sự tin tưởng Thật sự muốn đi Tâm này chính là tâm Bồ Đề Vô Thượng Ta tin tưởng hay không? Thật sự tin tưởng Muốn đi hay không? Thật sự muốn đi Vậy là tâm Bồ Đề quý vị đầy đủ rồi Điều kiện này đã đầy đủ rồi Tiếp theo quý vị chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi Giảng sanh Đích thực là Nơi một niệm lúc lâm chung Chánh niệm lúc lâm chung Chánh niệm chính là niệm lúc này thật tin thật nguyện Người lúc lâm chung thật tin thật nguyện Thì có thể giảng sanh Công phu niệm Phật đó là phẩm vị của quý vị Ngẫu ích đại sư nói Có thể giảng sanh hay không Quyết định nơi tín nguyện có hay không Phẩm vị cao thấp Đó là công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn Chỉ cần có thể giảng sanh Không nên so đo tính toán phẩm vị Giống như Ngẫu Ích Đại Sư vậy Người ta hỏi Ngài Ngài giảng sanh tịnh độ phẩm vị như thế nào Thì Ngài hài lòng Ngẫu ích đại sư trả lời mọi người Tôi giảng sanh hạ hạ phẩm là hài lòng rồi Lời này nói rất hay Chỉ cần giảng sanh một đời liền làm Phật Không nên tính toán những phẩm vị này À, Làm cho tâm quý vị càng chuyên hơn Nhất tâm hơn Càng nhất tâm càng chuyên chủ Quý vị giảng sanh phẩm vị nhất định rất cao Chắc chắn vậy Những người thích tính toán phẩm vị Khả năng phẩm vị rất thấp Trái lại quý vị không tính toán thì rất cao Đức Thế Tôn giới thiệu với chúng ta Đương nhiên tỉ mỉ hơn Ngài giảng về nó rất rõ ràng Giảng rất thấu đáo, Cho nên một niệm tâm tịnh này là rất quan trọng Thật tình mà nói hàng ngày chúng ta dụng công Cũng phải lấy điều này làm mục tiêu Sống trong thế gian này Mà tâm thanh tịnh thì tự tại biết bao Tâm thanh tịnh không phiền não Tâm thanh tịnh chính là chánh niệm Dùng tâm này để niệm A-di-đà Phật Liền tương ưng Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật một niệm thanh tịnh này và Phật A-di-đà giống như đường dây nóng vậy Thông rồi Không chướng ngại nữa Trong xã hội hiện nay Chỉ có một phương pháp Tìm đến một nơi rất hẻo lánh Nơi cách xa đô thị Nơi giao thông không thuận lợi Nơi quan du Để mở một trường tư thục ở đó Từ nhỏ đến lớn Không để cho bị ô nhiễm Họ mới có thể tiếp thu được Họ mới có thể đắc định Họ mới có thể khai trí huệ Nếu không có một môi trường như vậy Thì vậy không thành công Ngày nay quý vị có vậy tốt hơn nữa Xem một bộ phim là xong hết rồi Ngày xưa Lúc tôi theo học ở Đài Trung Thầy giáo của chúng tôi Tổ chức hội thảo lớn Về đại học và cao đẳng Phật học Rất quý giá Hội thảo này thời gian ngắn hai tuần, ba tuần, bốn tuần Dài nhất là bốn tuần à, Số học sinh không nhiều Khoảng hơn 100 người à, Đều là sinh viên Hoặc là nghiên cứu sinh Bốn tuần Học được Xem ra cũng rất khá Thật sự có những thay đổi thấy rõ Thầy giáo nói Quý vị ở đây được huấn luyện 4 tuần Quý vị kết thúc rồi Đến rạp phim Xem hai bộ phim Coi như xong Hoàn toàn khôi phục nguyên trạng Quý vị đã biết được sự việc này khó khăn biết bao Chỉ là gieo cho họ một chút thiện căn mà thôi những đồng học trong khóa học này gần như hơn số nửa đều đã qua đời là việc của 50 năm trước Lúc đó đang học đại học đều là hai mươi mấy tuổi Nói cách khác Hơn 70 tuổi rồi Có rất nhiều người sống không đến 70 tuổi Đều đã đi hết rồi Thật không dễ dàng gì